Trải qua những tháng năm mưa gió, bãi bể nương dâu, cho đến cuối cùng tự chung lại cũng chỉ gói gọn trong một câu Hồng Trần muôn triệu ba chén rượu, đại nghiệp nghìn thu một ấm trà. Những ưu tư trong chốn Hồng Trần sẽ rơi vào lãng quên trong vài ba chén rượu, cơ đồ bá nghiệp trên thế gian đều trở nên nhạt nhòa trong ấm trà chiều. Nhưng ấm trà này nên uống cùng ai? Chén rượu này để cho ai uống? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm triết lý nhân sinh trong video ngày hôm nay. Vì sao người ta uống rượu? Có người nói, những ai thường uống rượu không phải là họ thích rượu, mà là thích cảm giác uống rượu. Uống rượu là để giải bày tình cảm. Uống say là để khiến cho cái thân tâm mệt mỏi này được giải tỏa áp lực, được an ủi. Khi gặp gỡ người khác, có lúc có thể giải bày tâm sự, có lúc lại không thể mở lời. Có những lời không thể nói ra khi gặp mặt nhau, cũng có những lời không thể nói vào lúc tỉnh táo, chỉ khi ý thức mơ hồ thì mới có thể nói ra. Lúc uống say mới có thể nói ra những điểm không đúng của đối phương, lúc uống say nói ra thì không bị người ta trách tội. Cũng có người uống rượu vào rồi nhưng cũng không cách nào thổ lộ hết tâm sự với người khác, càng uống càng thêm phiền muộn, càng uống càng sầu muộn, không say không dừng như thế họ mới không cảm thấy đau khổ nữa. Có người lại nói, người không uống rượu không hiểu được cái tình, bởi vì uống rượu là dùng rượu để nói ra những điều cất giấu trong lòng. Bao nhiêu tâm sự đều hòa vào trong men rượu, một khi đã say thì không còn buồn đau nữa. Khi uống rượu, rượu đựng trong chén, chén cầm trong tay, lời ở trong rượu, tâm tình ở trong lòng. Có người trong tiệc rượu náo nhiệt vẫn giữ được sự ngay thẳng chính trực, có người qua ba tuần rượu rồi say khướt, mất kiểm soát. Người quân tử khiêm nhường, kẻ tiểu nhân hay lo lắng ưu sầu. Thói đời nóng lạnh đều hiển rõ trong từng chén rượu kia. Tiệc rượu giống như sân khấu thu nhỏ của kiếp nhân sinh. Có kẻ say vẫn nói mình tỉnh vì họ muốn chứng minh rằng mình vẫn có thể uống. Có người tỉnh lại nói mình đã say vì họ không muốn tiếp tục uống nữa. Nhân sinh thăng rồi lại trầm, tựa như việc uống rượu vậy. Chén đầu tiên còn tỉnh, khí độ ngạo nghễ vạn trượng, ta vẫn còn trẻ. Chén thứ hai đã hơi say nhưng vẫn muốn uống, như say như không say, nhìn lại đã sang trung niên. Chén thứ ba là đã say, tỉnh lại thì hối hận ta đã già rồi. Vì sao người ta uống trà? Cuộc sống giống như uống trà, từ từ thưởng thức dư vị mới có thể thưởng thức được hương vị thơm ngon của trà. Có lúc thời gian chờ cho lá trà nở quá lâu thì sẽ cảm thấy khổ, cũng như khi gặp phải việc không như ý. Có lúc độ ấm của nước pha trà vừa tới, vị đậm nhạt vừa đủ. Lá trà đã nở thì phát ra hương thơm nhẹ nhẹ, thoang thoảng, uống vào dư vị còn lưu lại, giống như gặp chuyện vui, sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đời người có đắng cay có ngọt bùi, khổ tận cam lai là lẽ thường, Đời người ai cũng phải trải qua gian khổ, tựa như uống trà vậy, lúc đầu sẽ có chút vị đắng chát, đến lúc trung niên thì khổ tận cam lai, bước sang tuổi già thì xa rời chốn phồn hoa mà sống đạm bạc. Thành bại cũng tốt, đẹp xấu cũng vậy, trung quy cũng chỉ một dúm đất, chôn lấp hết mọi phong lưu. ấm trà có thể nhỏ nhưng vị trà thì vô hạn. Điều giá trị nhất chính là vị trà. Trà ẩn tàng sức sống của mùa xuân uống trà vào mùa nào trong năm đều có thể cảm thấy ánh dương rực rỡ của ngày xuân. Trà ngon bất kể gặp người nào, đều có thể toát lên bản sắc của sinh mệnh. Bất kể đối với cao quý hay bần hàn, người sống thuận đạo lý hay cường bạo, trà đều không thay đổi hương vị. Trà là một loại tâm tình, là sự trầm mặc muốn nói nhưng lại thôi, là sự cô đơn sau khi đã trải qua ngàn hồng một chén, muôn thắm cùng lò. Uống trà là một loại tâm cảnh, tịnh hóa thân tâm, lọc bỏ sự bồng bột, trầm lắng suy tư. Nhân sinh một đời cùng với xuân hạ thu đông, phong hoa tuyết nguyệt, đắng cay ngọt bùi. Có thành công, cũng có thất bại, có vui cười, cũng có đẫm lệ, có thuận cảnh, cũng có nghịch cảnh. Điều quan trọng là chúng ta đối đãi với hết thảy bằng tâm thái nào. Một người ngồi trong gian phòng, tay nâng chén trà, ngắm nhìn những lá trà chìm nổi trong nước lá trà cần phải nở ngập trong nước đun sôi thì mới đậm vị, cũng như đời người cần trải qua rèn luyện thì mới có thể thản nhiên. Đời người như trà, sống trên đời cũng như việc thưởng trà vậy, cho nên mới nói uống trà là để cảm ngộ chân lý trong cõi nhân sinh. Vạn trượng hồng trần tam bôi tửu, thiên thu đại nghiệp nhất hồ trà. Tạm dịch, hồng trần muôn trượng ba chén rượu, đại nghiệp nghìn thu một ấm trà những ưu tư trong chốn hồng trần sẽ rơi vào lãng quên trong vài ba chén rượu, cơ đồ bá nghiệp trên thế gian đều trở nên nhạt nhòa trong ấm trà chiều. Nhưng ấm trà này nên uống cùng ai? Chén rượu này để cho ai uống? Thấu hiểu được điều này mới có thể một đời an vui. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Bài học từ việc hành xử của người quân tử xưa khiến chúng ta phải suy ngẫm. Thái sử công tư Mã Thiên đã nói rằng con người ai cũng phải chết, có cái chết nặng như Thái Sơn, có cái chết nhẹ như lông hồng, đó là do sự truy cầu khác nhau vậy. Người quân tử xưa cho rằng, ở thời khắc then chốt trước sự lựa chọn sinh tử, chỉ cần hành vi của mình phù hợp với truy cầu đạo đức, dẫu có chết vì một việc còn con, thì cũng sẵn sàng xả thân để được nghĩa, không hề do dự. Trong lịch sử xưa đã có rất nhiều người như vậy. Điền Ti không nghe theo nghịch thần. Những năm cuối thời Xuân Thu, đại phu nước Tấn là Triệu Giản Tử có một gia thần là Phật Hật. Khi làm quan huyện Tể huyện Trung Mâu thì Phật Hật đã giấy binh nổi loạn. Ông ta lấy một cái đỉnh lớn chứa nước và đặt giữa sân, rồi chất củi đun. Sau đó nói với các vị sĩ đại phu rằng, người nào theo ta thì có thể được phong đất, không theo ta thì ta sẽ luộc chết. Các đại phu đều bất đắc dĩ phải theo ông ta. Đến lượt Điền Ti, Ông nói, theo đạo nghĩa mà phải chết thì không né tránh sự trừng phạt của búa rìu. Theo đạo nghĩa mà không được vinh hoa phú quý thì không chấp nhận quan cao hậu lộc. Trái đạo nghĩa mà sống, trái nhân đức mà phát tài, chi bằng cam chịu bị ném vạc dầu. Nói rồi, ông vén vạt áo lên bước tới trước cái đỉnh để nhảy vào trong, Phật hật vội vàng thả ông ra. Triệu dạn tử sau khi biết chuyện Trung Mâu nổi loạn, liền xuất binh dẹp yên phản loạn. Khi nghe kể về việc Điền Ti không muốn nghe theo nghịch thần, Triệu Giản Tử tìm Điền Ti và muốn trọng thưởng cho ông, nhưng Điền Ti nói nhất định không được. Một người được làm cho nổi bật lên mà khiến hàng nghìn hàng vạn người khác không ngẩng đầu lên được thì người sáng suốt sẽ không làm việc đó. Thưởng một người mà khiến hàng ngàn hàng vạn người cảm thấy hổ thẹn thì người nhân nghĩa không chọn biện pháp đó. Nếu hạ thần nhận ban thưởng thì sẽ khiến người Trung Mâu cảm thấy xấu hổ muốn chui xuống đất trốn tránh, đó không phải là nhân nghĩa. Không chỉ từ chối ban thưởng, ông còn muốn chuyển nhà đi nơi khác. Ông nói, vì đức hạnh của mình mà khiến mình trên người khác, đó là vô đạo đức, tao phải rời khỏi nơi này. Thế là ông chuyển nhà đến nước sở ở phương Nam định cư. Dịch giáp không theo Bạch Công. Thời Xuân Thu, thái tử của sở Bình Vương tên là Kiến, vì bị nịnh thần là phí vô cực vu cáo hãm hại, nên buộc phải chạy trốn đến nước khác và sau này bị giết chết ở nước trị Thái tử Kiến có người con trai tên là Thắng, cũng chạy trốn đến nước khác. Sau khi sở Huệ Vương lên ngôi, quan lệnh Doãn từ Tây đã đưa Thắng trở về và cho Thắng quản lý đất Bạch, vì vậy được gọi là Bạch Công. Bạch Công Thắng đối với việc nước sở đã ép cha con ông phải chạy trốn ra nước ngoài thì ôm hận trong lòng muốn giết Huệ Vương và Tử Tây nên muốn dịch giáp người có thực lực khi đó làm người trợ giúp mình. Bạch Công bày trận thế cho dịch giáp xem và nói nếu ông giúp ta thì sẽ được quan cao lục hậu, nếu ông không hợp tác với ta, thế thì những người này sẽ giết ông. Dịch giáp cười và nói chúng ta đã từng đàm luận thế nào là nghĩa, ngài quên rồi sao? Dẫu có thể lập tức có được thiên hạ mà không hợp với đạo nghĩa thì tôi cũng không cần dùng binh lực để đe dọa ép buộc tôi, nếu không hợp với đạo nghĩa, tôi cũng quyết không phục tùng. Hiện nay ngài muốn giết quân chủ của ngài, lại muốn tôi giúp ngài, đó không phải đạo nghĩa mà tôi truy cầu. Cho dù ngài dùng lợi ích dụ dỗ tôi, dùng vũ lực uy hiếp tôi, thì tôi vẫn quyết không làm. Ngài khoe uy phong của ngài, còn tôi cũng muốn tỏ rõ đạo nghĩa mà tôi truy cầu. Dùng vũ khí để chống cự ngài, đó là đọ sức dùng lời nói để đáp trả ngài, đó là dung tục. Tôi nghe nói, kẻ sĩ vì nghĩa quyết không tương tranh, cũng quyết không tham sống sợ chết, mà là chắp tay đứng chờ người ta đến giết mà mặt không đổi sắc. Nói rồi, dịch giáp chắp hai tay, đứng ở đó chờ đợi đao kiếm, ung dung bình thản, mặt không đổi sắc. Yến Tử không sợ chết, mắng thôi chứ. Năm 548 trước công nguyên, đại phu nước Tề là Thôi Chữ vì Tề Trang Công vụng trộm với vợ mình, nên đã liên kết với đại thần Khánh Phong giết chết Trang Công và lập cảnh công. Sau đó, Thôi Chữ lệnh cho sĩ đại phu đến Thái Miếu dự minh thể. Tất cả mọi người đều phải tháo kiếm ra mới được bước vào. Người nào mà khi minh thể không nói lớn, không dùng tay lấy máu hiến tế, thì đều bị chém đầu. Có bảy người đã bị giết. Đến lượt đại phu Yến Tử Yến Tử nâng chiếc chén đựng máu, ngửa mặt than rằng, than ôi, thôi chữ làm việc đại nghịch vô đạo, đã giết chết quân chủ của mình. Những người không theo vương thất mà theo bọn thôi, Khánh, thì sẽ bị báo ứng. Những người tham gia minh thệ đều nhìn Yến Tử chằm chằm. Thôi chữ nói với Yến Tử rằng, nếu ngươi thay đổi lời nói của mình thì ta và ngươi cùng nhau cai trị quốc gia này. Nếu ngươi không thay đổi, thì ta sẽ giết chết ngươi, kiếm sẽ đâm chết ngươi, kích sẽ móc chết ngươi, hy vọng ngươi hãy cân nhắc kỹ. Yến Tử trả lời rằng, ta nghe nói, kẻ mê hoặc bởi lợi ích mà phản bội quân chủ, thì đó là kẻ bất nhân. Kẻ bị gươm đao uy hiếp mà đánh mất Mỹ Đức, thì đó là kẻ vô dũng. Kinh thi nói, người quân tử bình dị, không dùng phương thức không chính đáng để mưu cầu phúc lộc. Giờ đây, ta sao có thể thu hồi lại những lời nói của mình để mưu cầu phúc lộc được? Tùy ngươi kiếm đâm, kích móc ta cũng vẫn không thay lòng đổi giả. Thôi chứ muốn giết Yến Tử nhưng bị thuộc hạ ngăn lại. Thôi chứ bèn thả Yến Tử ra. Yến Tử sau khi ra khỏi Thái Miếu, bước lên xe ngựa. Người đánh xe của ông muốn đánh xe nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Yên Tử vỗ nhẹ lên tay anh ta và nói, hổ báo sống trong núi sâu rừng rậm, tính mệnh của chúng được quyết định ở trong bếp. Chạy nhanh chưa chắc đã sống thêm được mấy ngày, đi chậm chưa chắc đã chết sớm mấy ngày. Thế là họ đánh xe với tốc độ bình thường rời đi. Sau khi Thôi Chữ giết chết Trang Công, Thái sử nước Tề viết ghi chép vào sử sách rằng Thôi Chữ giết Trang Công. Thôi Chữ rất tức giận, yêu cầu Thái sử sửa. Thái sử không sửa, Thôi Chữ liền giết chết ông ta. Người em trai lớn của Thái sử tiếp tục viết Thôi Chữ giết Trang Công. Thôi Chữ lại giết người em lớn của Thái sử Người em thứ hai của Thái Sử cũng viết như thế, thôi chữ lại giết tiếp. Người em thứ ba của Thái Sử thay anh tiếp tục công việc, vẫn viết như thế. Thôi chữ bất lực, đang phải bỏ qua cho người em thứ ba. Lúc này, một người trong dòng tộc của Thái Sử, thị tộc Nam Sử, cho rằng cả nhà Thái Sử đã bị giết chết rồi, bèn đem theo thẻ che đến để viết tiếp mấy chữ thôi chữ giết trang công, đến nơi thấy đã có ghi chép đúng sự thực như thế rồi